Dạ, yeah, uh, TVA56 xin uh, mến chào quý anh chị em đến với uh, livestream. Giờ dạ, trước khi uh, ờ, TV muốn chia sẻ với quý anh chị em về cái những cái câu chuyện mà xảy ra vào uh, ngày 30 tháng 4 thì uh, TV có mới nghe cái tin tức mà uh, của ông uh, ông thả đó vương văn thả đó thì ông thả thì nghe chị ờ, lisa phạm đó thì chị nói rằng là ông ông vương văn thả đó là được ờ, giải thoát rồi thì đó là một điều mình cũng ráng mình lấy làm mừng nhưng mà không biết cái sự thật thì sẽ như thế nào nha à, nói ông ờ, Vương Văn Thả đang được đưa đi ờ, đến một nơi rất là bí mật ừ, mà an toàn thì đại khái là vậy để cho ổng có thể là ổng thoát ly gia đình thoát ly gia đình để mà có thể mà thực hiện những cái điều mà mà ổng mong muốn phải nói ông ờ, Vương Văn Thả đây là một uh, một người rất là anh hùng chứ dám rồi là, là là trong một cái chế độ cộng sản mà dám rồi là chấp nhận để mà đương đầu với một, cả một chế độ như vậy mà bất kể bất kể đến sinh mạng thì mình phải nói đây là một anh hùng mình dù là ổng có những cái lời gọi là ừ, kêu gọi gọi là xuống đường rồi tự vệ bằng bằng dao bằng búa nhưng mà đối với uh, mình hiểu về cái luật pháp á nếu mà thật sự đất nước ta mà có luật pháp thật sự thì uh, có cái quyền tự do ngôn luận nó ghi ở trong hiến pháp thì ông Vương Văn Thả không có tội gì hết á cái người mà người ta mở miệng người ta nói để mà người ta chia sẻ những cái suy nghĩ của người ta à, có thể những cái suy nghĩ của ổng là um, dao búa này nọ rồi thì tôi nghĩ nó cũng không có điều phải là điều quan trọng nhưng cái đó là nó thể hiện cái quyền mà tự do ngôn luận của mình thôi chứ không mình không phải là vi phạm luật pháp mà tự nhiên nhà cầm quyền rồi là đưa những nhân vật côn đồ đồ ra rồi bao vây nhà của ông thả rồi ừ, ông thả rồi mình thấy ổng bị thương bị đánh đập mà trên đầu là mình thấy có có cái sưng lên mà bị sức muối đó thì mình cảm thấy là đây là những hành động sai trái của của nhà cầm quyền mà tại vì đó cái thành phần mà công an của Việt Cộng đó nó uh, nó sai trái trước là nó bận toàn là thường phục đó à. hồi nào tới giờ vậy khi mà công an mà nó nó cố tình nó làm bậy á, thì nó bận rồi là thường phục để mà nó gây ra tội ác thành ra người ta không có thể nào mà người ta biết được đây là ờ, tên công an thật sự ờ, hoặc là một người thường dân để mà gây ra tội ác với cái gia đình ờ, ông Dương Văn Thả đó là một câu chuyện mà chúng ta cũng phải chờ đợi thời gian coi ông Thả có được gọi là được mà tự do không tự do để mà hoạt động bí mật hay không thì ráng chờ đợi thêm một vài ngày ha còn cái chuyện, câu chuyện mà đồng tâm á, thì có thể là quý anh chị em đã đã biết rồi câu chuyện đồng tâm á, thì bây giờ ông Trung ông chịu đến đồng tâm và ông ờ, gọi là có những cái hứa hẹn hứa hẹn là sẽ uh, sau này ông sẽ không truy tố tất cả những cái người dân ở đồng tâm nữa thì ờ, đó là cái câu chuyện mà cái lời hứa hẹn của những cái tên cộng sản thì ờ, TV cũng không tin đâu mà cái chuyện đồng tâm đó nếu mà mình mình xét đó, mình thấy đó, nó không đúng cái cách giải quyết tại vì cái chuyện mà cướp đất mà đâu phải là cái chuyện đùa đâu cái chuyện cướp đất là cái cái, cái chuyện mà của gọi là hàng chục năm nay rồi chứ không phải là là chỉ có một cái câu chuyện của đồng tâm biết bao nhiêu đồng bào mình nữa là sắp khắp 63 ờ, tỉnh thành đều trở thành những cái người mà dân oan nó lên cách hàng triệu người đó chứ không phải là nó vài triệu người chứ không phải là là ít đâu vài triệu người dân oan mà khắp trên 63 tỉnh thành như vậy thành ra cái giải quyết của ông Nguyễn Đức Trung này á chủ tịch ủy ban nhân dân Hà Nội đó nó cũng không có thỏa đáng muốn thỏa thỏa đáng á, là phải giải quyết cho 63 tỉnh thành giải quyết cho hàng triệu người dân oan chứ không phải giải quyết theo cái kiểu mà lấp liếm như vậy thành ra qua cái sự suy nghĩ của của TV256 đó thì TV nghĩ rằng đây là không phải thuộc cái thẩm quyền của của ông Trung. Cái người mà muốn giải quyết cái vấn đề mà tận gốc rễ là cái ông Nguyễn Phú Trọng. Chứ ông Trung ông chỉ là chỉ là lo cho một cái tỉnh của ông thôi. Thì nó là sai rồi. Chuyện này nó nó nó, nó chuyện của cả một quốc gia, của một đại quốc gia đại sự một chuyện lớn như vậy thì nó thuộc thẩm quyền của ông Nguyễn Phú Trọng ông Nguyễn Phú Trọng phải tại vì ông ông là một người mà mình thấy chính vì cái điều bốn hiến pháp đã nói rõ như vậy điều bốn hiến pháp và tôi nói TV nói điều bốn này là cái điều này nó gọi là hiến pháp chứ không phải là hiến pháp nó hiếp pháp là nó nó ăn hiếp cái cái cái bản hiến pháp nó cưỡng hiếp cái bản hiến pháp Dạ, yeah, TV xin chào uh, người bạn mà chuyển về đâu nha Xin chào uh, David Võ Nếu dạ, mình thấy rõ như vậy Thành ra mình muốn uh, cái câu chuyện đồng tâm đó là nó liên quan trực tiếp với cái người mà cầm quyền à, Là cái ông Nguyễn Phú Trọng Và chính tại sao mình nói ông là cầm quyền Tuy là ông, ông là một cái đảng trưởng của của cái đảng cộng sản thôi ông là tổng bí thư thôi nhưng mà chúng ta thấy rõ cái quyền hành của ông không ông sẵn sàng đi qua tàu để mà ông ký kết với ờ, với bọn tàu về cái những cái 15 cái văn kiện bán nước như vậy mình thấy điều đó mà mình, ai cũng biết điều đó mà mình thấy ổng lại là ổng ổng coi như là ổng là trùm cái ông trùm vậy bao nhiêu người làm việc trong uh, chính quyền á, thì đều đều phải là ổng gọi là bầu ra những cái phiếu tín nhiệm mà cái chuyện rất là thô bỉ mình nghĩ là cái vai trò của ổng ổng đưa ra những cái câu chuyện mà mình thấy có thể là rất là khôi hài rất là hài hước nha bầu phiếu tín nhiệm mà <laughs> đưa ra ba cái lượng phiếu là à, tín nhiệm cao rồi tín nhiệm rồi tín nhiệm thấp nó, nó, nó rất là lưu manh mình đã mình đã gọi là tín nhiệm rồi thì người ta biết là tín nhiệm thôi chứ còn còn cao với thấp làm sao mà biết là ờ, nó đâu có kích thước để mà đo với cao với thấp đâu hoàn toàn nó khi mà mình đã tín nhiệm một người rồi á là nó không có thước đo để mà cao với thấp hoặc là nó có hai cái thước đo đó là một là tín nhiệm hoặc là bất tín nhiệm thôi chứ đâu có cái vụ mà <laughs> tín nhiệm cao rồi tín nhiệm thấp rồi tín nhiệm ờ, nói lại là ba loại chung là tín nhiệm hết mà chỉ có Nguyễn Phú Trọng đó là không không có không có ai mà bỏ cái uh, phiếu bầu cho ổng nha là không có ai được quyền bầu của ổng ổng giống như là ông vua vậy đó không có ai cần ờ, không có ai mà được quyền mà phán xét ổng là tín nhiệm thấp nữa thành ra mình coi như là đây là cái nhân vật là uh, tất cả đều phải tín nhiệm cao hết đấy không ai mà dám tín nhiệm ông thấp thấp cho ông chặt đầu á thành ra ông coi như miễn được bầu miễn được bầu thì cái tay đó là cái tay mà gọi là ký kết rồi là cam kết với trung cộng để mà bán nước mà thành ra cái cái cái cái anh chàng mà Nguyễn Phú Trọng là cái anh chàng đầy quyền lực thì đó thì ảnh mới là cái người mà để mà giải quyết cái vấn đề đồng tâm anh ta nó thật sự là một người giải quyết vấn đề đồng tâm cái đồng tâm là cho cái cái cho cả nước hàng triệu người dân quan sắp ở khắp 30 63 tỉnh thành như vậy đâu phải là để cho một cái anh gọi là ờ, ờ, chủ tịch ủy ban nhân dân Hà Nội để mà giải quyết cái Nguyễn Đức Trung mà giải quyết thì mình thấy nó, câu chuyện nó không đi đến đâu hoàn toàn không đi đến đâu là cái chuyện cướp đất đai của đồng bào mình nó vẫn tiếp tục xảy ra ở ở, ở khắp nơi thì quý vị anh anh quý anh chị em đó mà dở cái bản hiến pháp ra quý anh chị em đọc cái điều 53 và 54 rồi. các, các anh rảnh các anh vào trong ờ, Google search cái điều 53 54 coi bản hiến pháp thì phải nói, nói rõ là là sở hữu đất đai là của toàn dân trời mình nghe mình thấy mừng lắm <laughs> mình nghĩ cái này được nha à, sở hữu đất đai là của toàn dân chứ sự thật ra là tất cả là do nhà nước quản lý <laughs> mà nhà nước quản lý đó rồi lại có đó là cái điều là 53 nha xong cái điều năm bốn là nó nói đó là là cái người mà sống ở trên cái mảnh đất của mình đó là là chỉ có gọi là có cái quyền gọi là sử dụng đất thôi nó, rồi nó lấy cái cái cái cái cái mất đi cái quyền làm chủ làm chủ thì của toàn dân nhưng mà không có thể là có quyền cá nhân được thành ra tất cả những người công dân Việt Nam á, đều chỉ có quyền sử dụng cái đất của mình thôi cái ngôi nhà của mình ở trên cái mảnh đất đó là mình sử dụng cái ngôi nhà của mình thôi thành ra mình coi như rằng là nhà nước quản lý cái cái cái cái nhà của mình rồi người nhà nước mà thí dụ mà muốn thâu hồi đất á, là có thể mang xe cẩu đến để mà mà mà gọi là kéo cái cái cái cái cái nhà mình xuống xe cẩu nó làm sụp đổ cái nhà mình xuống là cái quyền của nhà nước thành ra đó khi mà quý anh chị em ở trên cái nhà của mình đó thì nhà nước có quyền nói rằng là cái đất này đó là bây giờ trưng thu lại trưng thu lại rồi nhà nước cũng bày đặt ra rằng là phải bồi thường cho quý anh chị em là, là tiền đất là bao nhiêu nhưng mà sự thật thì nó không có bao nhiêu một mét vuông đất thì có thể ờ, bồi thường gọi là 500 ngàn đồng đại khái 500 đồng ngàn đồng có hai đồng bạc hai đồng bạc usc thôi hai chục chứ ừ. rồi cái đất đó mà sau khi mà nhà nước mà lấy được rồi đó ờ, đập cái cái nhà của anh em xuống đó, thì nhà nước bán lên tới tới hàng bao nhiêu triệu bao nhiêu triệu một mét vuông như vậy có phải là nhà nước rồi là ăn cướp cái mảnh đất của quý anh chị em không nó rõ ràng là như vậy ăn cướp mà có giấy tờ đó mà cái vụ ăn cướp này đó nó xảy ra từ hàng chục năm qua những người Việt Nam rất là đau khổ cha ông mình gây dựng ra lên miếng đất rồi để đến bàn tay của mình thì bị bị cướp trắng trợn như vậy rồi không có nhà cửa phải sống rồi là Ừ, gia đình nữa là tan nát hết thành ra tạo nên cái sự mà mà mà dân oan khắp nơi trên toàn đất nước hết. dân oan kéo biểu tình ở ừ, gọi là chỗ mà mái xuân thưởng đó chỗ mà tòa nhà quốc hội đó rồi kéo biểu tình ờ, ở, ở Sài Gòn, ở gia đình, khắp nơi, khắp nơi người dân oan biểu tình biểu tình thường trực ở chỗ mà võ thị sáu nhà tiếp dân đó. rồi người nhân dân ờ, dân oan rồi là khi mà thấy mà cán bộ cướp đất đó, người dân quan chịu không nổi người dân đang quan kể trùm ra nữa mà cũng không có nhầm nhò gì với cái tụi này tụi này nó cướp trắng trợn đó những sự việc mà như vậy đó rồi làm sao mà mà giải quyết đây nó đâu phải là chỉ có một chuyện đồng tâm đâu hiện tại chúng ta thấy là nó xảy ra ở bắc ninh nè nó xảy ra phú quốc nè hiện tại đó bắc ninh rồi phú quốc rồi khi xưa là cùng giàu đủ thứ đó đủ thứ tất cả mà mà mà cái vụ cướp đất hết đó. ở khắp nơi mà rồi ở An Giang đủ thứ đủ đủ các tỉnh thành nữa đấy. Vũng Tàu Nha Trang cũng có rồi Bình Thuận nhiều lắm TV nhớ rằng là mình nhắc đến nó thì nó bao nhiêu chục năm rồi nó, nó, nó, nó xảy ra mình, mình mình hiểu như vậy Gia yeah, TV chào à, Ngọc Giàu nha Chào Nguyễn Hoàng Phúc Dạ Ở dưới nhà Nếu có khoáng sản Thì sao hả chú Cái đó là <laughs> tài sản của nhà nước rồi Mình chỉ có quyền mà sử dụng cái đất thôi Mình sử dụng cái đất nếu mà mình á Mà dưới mà có khoáng, khoáng sản đó thì chắc là mình đào, mình lén, mình lấy thì được thôi Chứ sự thật là cái đất đó là Là nó do nhà nước quản lý rồi Mình đâu có quản lý được mình chỉ có có quyền sử dụng đất là mình có thể mình xây nhà mình cất nhà mình ở rồi mình ờ, trồng trọt vậy thôi chứ mà khoáng sản thì chắc là nhà nước không có tha đâu <laughs> ở đây khác à nha ở mỹ khác à ở mỹ ờ, quý anh chị em biết rằng là nếu mà cái nhà của các anh chị em mà có cái mỏ dầu hoặc là có mỏ gì mà ở dưới á là các anh chị em được gọi là chia tiền với cái cái cái ừ, một số phần trăm nào đó để mà người ta giao cái phần đất để cho người ta khai thác đó ừ là, là ở Mỹ gọi là sung sướng lắm rồi là người dân mà ở trên cái mỏ dầu của mình đó là ngon lành đó, hoặc là mỏ vàng mỏ bạc gì đó nhắc lại cái cái nước Mỹ này đó um, à, mình muốn chia sẻ với anh em về cái ờ, về cái lệnh của tòa án đó là cái chuyện này nó xảy ra Seattle Seattle là cái tiểu bang cũng ờ, nó nào nó Washington mà nó nằm ở nó mà nằm ở gọi là cực tây á cực tây mà về phía bắc á, của nước Mỹ thì ở đó đó có có những cái ông mà đại gia ông làm những cái cái, cái cơ sở thương mại rất là lớn biết không nhưng mà rồi ông mua tất cả những cái phần đất trong cái cơ sở thương mại đó hết ông mua hết rồi người ta bán cho ông thì có một cái bà già đó đó bà không chịu bán bà có cái nhà ở ngay chỗ đó đó ngay chỗ giữa cái phần đất của ông đó cái cái cái cái, cụ già đó bà cũng chủ nhất quyết không bán à bây giờ đó ổng trả cái nhà của người ta đó thì thí dụ là 100 ngàn đi thì ổng ổng nói ông bây giờ ổng trả cho cái bà đó là gấp một mười lần là một triệu đô lời biết bao nhiêu bà cũng nhất định không bán bà nói là đây là cái nhà kỷ niệm của gia đình bà bà không muốn bán bà nói là cái phần mà kỷ niệm cái cuộc sống của bà thế là thưa kiện đồ này nọ thì tại tại ông nó là ông tìm cách để mà đuổi bà ra để mà ông thôi là là bây giờ ông không xây được một cái cái cái cơ nghề cái cơ sở ờ, thương mại của ông rốt cuộc uh, không làm gì được không có thư kiện gì bà đã được quan tòa nói là bà nó có quyền trong cái sở hữu cái nhà của bà thì bà có quyền bà muốn bán là bà bán thôi bây giờ anh có mà lỗ cách mấy anh cũng chịu thôi anh làm business làm phải tính trước mà bây giờ giá nào cho cũng bà cũng không bán hết đó nghe nói cái giá lên tới ờ, hàng hàng mấy chục lần nữa bà cũng không bán nữa bà nói bà không bán bằng mọi giá thế là ổng bí quá ổng phải uh, xây cái cơ sở thương mại mà mắc cười lắm cái xây cái cơ thợ sở thương mại bằng cái hình mà chữ chữ u đó mình thấy tự nhiên có có cái nhà nhỏ xíu ở còn cái nhà lớn nó, chữ u nó cao đồ sộ luôn mà con trong <laughs> nó nó nó chỉ lợm thấp chụm là nó có cái nhà của bạn này đó nó cái hình ảnh này nó cũng còn ở trong máy cái computer của TV 256 này thì mình, mình lấy cái sự kiện đó ra mà làm thấy cái sự thật đó là người dân đó có quyền làm chủ cái đất của mình mà ngay cả là nhà nước nha nhà nước mà muốn mà muốn mà trưng dụng cái đất của mình để mà làm đường đó cũng không được đâu nha cũng phải năn nỉ dân đó phải trả giá rất là cao đó nhưng mà nhà nước thì có một cái cái giá cao gọi là cũng quá mức hạn của thôi chứ họ mà mà mà người dân mà không có không có mà đi đó là họ cưỡng chế cũng thật sự đó chứ không phải là không đâu họ cưỡng chế là là họ đã bồi thường nhưng mà cái số tiền của vợ họ đó bồi thường rất là lớn hiểu không nhà nước rồi là chuyên môn là nếu mà cần cái phần đất đó là phải được bồi thường rất là lớn là người dân nào đó mà thấy mà mà nhà nước mà dùng cái nhà mình để mà xây đường đó để mà, thì đó là người ta nói là trúng số trúng số là nhà nước bồi thường rất là nhiều chứ không phải bồi thường mà với cái giá <laughs> mà, mà rẻ mạt rồi, rồi, rồi bán ờ, giá trên trời thì cái đó là ăn cướp rồi chú nói chuyện thấy hiền và phúc hậu quá dạ cảm ơn um, bạn nguyễn hữu quang uh. thì mình uh, những gì mà tv 256 chia sẻ với anh với anh chị đó là phải nói là sự thật tất cả cái cái cái, cái kiến thức của TV256 đó là nó qua những cái sự thật mà mình đã đọc báo thấy mình đã kinh nghiệm thấy rồi mình mới kể ra thôi chứ mình không có mà tự nhiên rồi bày trò đó để mà làm cái chuyện đó đâu thành ra cái sự thật ở bên nước Mỹ là vậy đó còn bên nước Việt mình nó rõ ràng là ăn cướp của dân mà cái ăn cướp của dân đó mà để xảy ra mấy chục năm nay để mà dân biểu tình để mà dân phản đối rồi là hàng triệu người như thế nếu mà cộng lại bao nhiêu lần biểu tình chắc có thể lên tới cũng hàng triệu người chứ không phải không biết bao nhiêu cuộc biểu tình như vậy bao nhiêu cuộc biểu tình rồi cũng trù dập hết mà cái anh cộng sản này là ông ông rất là hay ông cứ là nhắm ngay cái người mà cầm đầu của cuộc biểu tình đó là bắt hết là hết chuyện này bao nhiêu cuộc biểu tình rồi bao nhiêu tội ác của uh, anh cộng sản rồi người ta kéo quan tài đi ờ, khắp nơi có những cuộc biểu tình lên tới 50 ngàn người chứ đâu phải là ít đâu ví dụ mà Bắc Giang mà khi xưa đó mà giết người đó người ta kéo quan tài mà người ta dùng cái trống người dân dùng cái trống đánh đùng đùng đùng đùng là thế là đi theo quan tài lên tới mấy chục ngàn người nhưng mà rốt cuộc cũng bị tan rã trước cái họng súng ờ, AK vừa cuối rồi rối điện rồi chó săn chó nghiệp vụ nghe làm sao người dân người ta với tay không mà chịu nổi ừ thành ra cái vụ mà giải quyết có đồng tâm đó là TV nói nó nó không đúng hoàn toàn không đúng mình mình không có giải quyết mà tận gốc rễ tận gốc rễ đó thì cái anh mà đại tá Nguyễn Đức Trung đó phải nói rằng đây là không phải cái nhiệm vụ của tôi nhiệm vụ đó là của ông tổng bí thư từ từ chối cái nhiệm vụ cái chuyện cái nhiệm trường hợp này là nó không phải là chỉ nó xảy ra ở ở Đồng Tâm không nó ở xã Đồng Tâm không mà nó xảy ra toàn thế giới toàn thế giới thì trách nhiệm của ông Nguyễn Phú Trọng của ông vua mà nói thiệt với mình mình cảm thấy nó nó đau lòng lắm cái chuyện mà mấy ngàn người với bắt mấy cái anh ờ, công an như vậy rồi nó xảy ra cái chết như chơi nó xảy ra bạo động rồi nó đổ máu rồi rồi người dân rồi nóng giận rồi thiêu sống mấy cái anh công an như vậy là cái chuyện nó rất là nghiêm trọng nghiêm trọng mà mình thấy bốn cái chức chức danh chủ tịch nước thủ tướng tổng bí thư rồi nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội Ngoạn thành chúng ta không thấy một tiếng nói nào hết Một cái đất nước như vậy đó Nó nó quá đảng lắm Bưng bít thông tin Ngay cái vụ mà xảy ra vào ngày 15 đó 15 tháng 4 hai ba ngày hai ba ngày rồi người dân hoàn toàn không biết tin tức gì hết báo chí không còn loan tin người dân biết tin tức là nhờ những cái trang mạng rồi là Ờ, ở ngoài thôi Dạ Chào người Việt xấu xí Xấu xí rất là đẹp lắm ừ. Người dân biết tin tức như vậy thôi Thành ra mình đánh giá cả nền báo chí của Cộng sản là Nó chỉ biết lường gạt và nói dối với dân thôi Cái đó là sự thật quý anh chị em ơi Nó không phải giống như báo chí ở hải ngoại đâu mà báo chí những người trong nước cứ nói là ờ, ở ngoài này là báo lá cải sự thật ra báo lá cải là báo người trong nước đó, tất cả đều trở ngược hết hỡi người việt ở đây nói nói tốt thì bên kia nói xấu cái cái sức cộng sản nó, nó kỳ lạ mà nó tạo cho người ta cái niềm tin là từ nhỏ tới lớn bị đầu độc báo chí nó đầu độc một chiều như vậy thành ra người ta không thoát được những mà lớp trẻ sau này ngay cả lớp già cũng vậy cũng không thoát được nữa báo chí mà nó đầu độc thường xuyên như thế thì thì làm sao mà giải quyết được phải nhờ những cái tiếng nói giống như TV256 mình ở ngoài mình ở ngoài này mình thấy được cái sự giả dối bên trong trong khi đó đó trong người trong nước cứ nói là TV256 là sống xa ngoại ngoại rồi đó không có biết gì hết nói sai sự thật trong khi đó họ là người, người nói sai sự thật mà họ, họ không biết họ bị đầu độc lâu quá không biết ngay đến Hồ Chí Minh đó, họ cũng không biết nữa qua cái vụ đồng tâm chúng ta thấy đó nhiều người đó cứ kêu gọi là bác hồ <laughs> để mà mà giải cứu cho họ nói là đại khái như là là người người miền Bắc rồi là quá quý mến ờ, ông Hồ Chí Minh coi như Hồng Hồ Chí Minh là một người thần thánh mới có thể giải quyết được mọi vấn đề trong khi Hồ Chí Minh là tên gián điệp Tàu TV có hai cái bài nói chuyện về ờ, Hồ Chí Minh là gián điệp Tàu ông trăm phần trăm là gián điệp Tàu thế không không có không có chạy được TV256 đủ bằng chứng tài liệu để nói điều đó mà à, thì bây giờ đó à, qua cái vụ à, anh à, Vương Văn Thả bây giờ qua cái vụ đồng tâm thì TV muốn chia sẻ với cái chủ đề mà ngày hôm nay à, chủ đề ngày hôm nay là cái phần mà sau 30 tháng 4 sau khi 30 tháng 4 thì nói trong nước thì mình nói là cưỡng chiếm người Việt người Việt ở ngoài người ta nói là đây là cái vụ ăn cướp ăn cướp lên thành ra cưỡng chiếm một cái đất nước ta nó nó đau thương chỗ đó là mình thấy tình trạng của đất nước Nam Hàn với Bắc Hàn cũng vậy nó giống nhau với Việt Nam mình thấy Đông Đức với Tây Đức cũng giống vậy mình thấy uh, ờ, Quan với Trung Cộng Trung Hoa lục địa Trung Cộng cũng vậy đó nó có nhiều nước nó giống nhau như vậy mà các dân tộc khác đó dạ chào Nam Hối các dân tộc khác người ta không làm người ta không có gọi là xua quân rồi là đánh, đánh chiến với nhau tại vì người ta biết rằng là người ta cùng máu mủ với nhau người ta cùng là anh em với nhau không có ai mà không có ai mà mà mà xua quân đi mà đánh nước khác bắc hàn nam hàn nó chia ra cái gì tới 17 đầu tiên là nó có đánh nhau thật rồi nhưng mà người ta cũng dừng lại một cái vị tuyến nào đó còn đất nước mình chọn cái vị tuyến 17 để mà phân ranh thì mình có hiệp định là Geneva hiệp định hòa bình thì mình phân ranh như thế thì mỗi cái quốc gia đó tự là tạo dựng cái nền kinh tế tốt đẹp cho đất nước mình thì cái cái điều mà hai bên lãnh đạo cái đất nước mình để mà mình cạnh tranh với nhau để coi cái đất nước phần nào làm tốt đẹp cho quê hương phải không mà câu chuyện nó không xảy ra như vậy nó không xảy ra như đất nước khác chính là cái nhân việc Hồ Chí Minh là cái tên Tàu gián điệp Tàu tìm cách gọi là chia thứ nhất là chia hai cái đất nước mình là làm cái hai hai cái đất nước mình nó nó yếu đi để nó không có mà đoàn kết được để mà chống cái cái cái giặc giặc tàu trong cái tương lai bảo đảm chia hai, hai cái đất nước là là tự nhiên nó yếu đi rồi hiểu không và mình suy nghĩ coi nếu là mình người Việt Nam đó mình thắng Điện Biên Phủ mình thắng Pháp là vào năm 1954 mình có tự nhiên mình chia hai đất nước mình không mình thắng Pháp đó là đến cái giờ phút này đó là mình phải đuổi Pháp ra khỏi đất nước mình mình ký với Pháp với một cái điều kiện là trong vòng 6 tháng hay một năm chúng tôi cho phép anh rút quân đội ra khỏi đất nước tôi để mà ký cái hiệp ước hòa bình chỉ pháp thôi chứ đâu phải là ký mà chỉ hai đất nước mình ra ký chia hai đất nước mình ra đã làm cho cái cái người mà đại diện mà chính quyền miền Nam mà thời năm 1954 là bác sĩ mà Trần Văn Đỗ đó bác sĩ tham dự cái cuộc uh, hòa đàm Geneva đó bác sĩ phải ôm mặt khóc người Việt Nam khóc vì mình chứng kiến được cái cái cảnh mà ngoại bang nó sâu xé cái đất nước mình nó chia ra làm hai nhất định không có ký vào cái bản hiệp định Geneva là phần đất mà Việt Nam nó không có miền Nam nó không có ký vào hiệp định Geneva và khi mà bác sĩ mà Trần Văn Đỗ về đó về uh, tổng thống Diệm mới gọi là để tang rồi là cờ rủ rồi là ba ngày từ ngày mà mà 20 tháng 7 uh, 1954 rồi 21 22 đại khái vài ngày nó đau lòng cho cái cái đất nước mình rồi mà thay vì dừng như vậy đi Hồ Chí Minh gọi là bất chấp sinh mạng của người Việt Nam nhất quyết là đem quân để mà mà giải phóng gọi là giải phóng đó trong cái chữ ngoặc cách giải phóng miền Nam nhưng mà sự thật đó là cưỡng chiếm người ta mới, mới, tạo nên cái con đường Hồ Chí Minh rồi để mới mới ờ, thành lập cái mặt trận giải phóng miền Nam để gì mang cái lá cờ thì ở trên đỏ rồi sao vàng rồi ở dưới thì xanh cái miền đất xanh đó chưa được giải phóng thì đó là cái chủ tâm của thằng tàu thôi thằng tàu này nó hay có cái vấn đề đó, đó. hiểu không giống giống như mà mình thấy cái cái cái lá cờ tàu nó có năm ngôi sao đấy hiểu không bây giờ thêm ngôi sao nữa giống như là một cái nước mà nhược tiểu vậy thôi mong hồi mãn tạng cái bốn cái sao đó mong hồi mãn tạng bây giờ thêm việt nam nữa ngôi sao thứ năm nữa rồi đối với ngôi sao lớn nhất là Hán dân tộc Hán là coi như gọi là cái dân tộc mà nó nghĩ rằng nó thông minh nhất và nó là hay nhất giỏi nhất thành ra gọi là Đại Hán Đại Hán là cái mình hiểu cái dân tộc Đại Hán là nó theo cái kiểu mà mà nó hay giành giật chiếm đất đất của người ta nó đi đi gọi là ờ, chiếm mấy cái quốc gia khác làm thuộc địa đó thành ra nó có mà mong hồi mãn tạng bây giờ thêm Việt Nam nữa là năm cái nước để mà chư hầu để mà mà phục vụ là làm nô lệ cho cho người Hán đó. thành ra họ gọi là đại Hán đó vậy đó chuyên môn là đi xâm lược của người ta không đi xâm lược nước người ta thì sau cái sau cái 30 tháng 4 đó thì quý anh chị em biết TV256 phải làm như thế nào TV256 là là có học là, là có đã đậu xong rồi là tú tài 1 rồi đậu xong tú tài 2 luôn đậu xong tú tài 2 liên tiếp luôn mà thử hỏi sau 30 tháng 4 đó TV256 phải đạp gọi là xe ba cát đó xe ba gác là cái xe nó có ba bánh rồi nó có cái thùng mà vuông vuông ở đó là mình mình cầm cái càng mình cầm cái càng rồi mình mình mình mình đạp chỉ rồi mình chở ừ, tủ lạnh tivi là bàn ghế rồi giường nó nó có nó có cái khoảng mà rộng để mình mình chở mình là người sinh viên mà mà mà tú tài hai rồi mình phải đạp chiếc xe ba gác như vậy để mà lo cái cuộc sống mình thấy rất là vô lý phải không nó, nó nó chỉ trong một vài năm là nó làm con người mình tất cả mọi người ở miền Nam đều là nghèo hết chứ gia đình TV256 thì cũng có xe hơi cũng có tủ lạnh rồi ờ, cũng có điện thoại mà sau này là bán hết à cái gì được là bán hết bán hết rồi xài rồi bây giờ hết tiền rồi bây giờ phải đạp xe ba gác để mà mà chở mướn cho người ta đó, nó đạp nó khổ như vậy đó rồi đồ ăn đó thì ờ, mình phải mua từ ờ, mua từ những cái cơ sở quốc danh là mình thấy rất là tủi hổ nha, ngay cái ngày mùng 1 Tết đó thưa quý anh chị em ngay cái ngày mùng 1 Tết nó bắt loa lên nó nói kêu đồng bào ờ, là sắp hàng để mà mua từng con cá trời đất ơi mình đâu có thể nào mình hiểu được cái cuộc sống mình mà nó nó kinh hoàng như thế à, trong khi đó đó miền nam người ta muốn mua một tấn cá ờ, vài chục tấn cá cũng được nữa nếu mà anh có tiền anh có tiền thì anh cứ mua bao nhiêu cá là cũng được nó đầy chợ nó cỡ nào anh cũng mua được đó. đâu có phải mà khổ khốn khổ gì mà mà mua mà từng con cá mà vào ngày tết nhưng mà lúc đó đồng bào nghèo quá rồi đồng bào nghèo quá rồi cũng phải lo sắp hàng để mua từng con cá vào ngày mùng 1 Tết kinh hoàng không cái đất nước kinh hoàng không mà từ đó nó gọi là nghèo xuống luôn mà đến nỗi mà uh, mình phải chịu cảnh đói cứu đói vào năm 1986 mình thấy ai đã cho phép các anh để mà đổi cái tên nước gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 1976 vậy? Các anh mà muốn cần thì phải hỏi ý kiến dân chứ. Các anh chưa bao giờ mà hỏi ý kiến người dân. Các anh chưa bao giờ mà có một cái cuộc ờ, trưng cầu dân ý mà đúng nghĩa. Tự nhiên đặt cái tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa giải phóng ờ, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rồi rồi ờ, tạo nên một cái nền kinh tế gọi là xã hội chủ nghĩa kinh tế tập trung đó. công nông trường đó. công nông trường người làm khổ cho người dân thôi rồi các anh đào kinh thủy lợi đào quá sát trời đào mương đào đủ thứ để bây giờ Sài Gòn nó gặp ngập nước không anh đào rồi bây giờ anh đắp lại đắp lại nó cũng không xong để Sài Gòn gọi là ngập nước hết nhà cửa anh xây cắt tầm tầm bậy tầm bạ để người gọi là bịch bịch cắt cống hết bịch cắt cống đó rồi làm sao mà nó thông nước được rồi làm sao mà nó không lục lội được à, chú nói chuẩn chưa bao giờ có một hành động nào gọi là trưng cầu dân ý đúng nghĩa đúng rồi đó tiếng trung ừ. chứ sự thật ra nước mỹ này nước mỹ này nó trưng cầu dân ý đều đều à mỗi lần mà bầu cử tổng thống hoặc là bầu cử quốc hội nó có hai những cái câu hỏi yes hay no nó nói mày bây giờ mày muốn cái cái, cái như thế này không cái yes no yes no rồi nó ra luật thôi đơn giản bây giờ nói Ờ, bây giờ uh, người ta có quyền hút thuốc ở trong uh, làm việc hay không hoặc là hút thuốc ở trong mà nhà hàng hay không nó cũng là yes với no mình thích mình nói mình mình yes thì nó cho yes nó no nó cho no rồi nó ra luật thôi cái đó trưng cầu dân ý đó hãy mà đa số thì thắng tỷ, tỷ số thôi hiểu năm năm trên 50 phần trăm là là nó ban hành luật thôi đó là trưng cầu dân ý đằng này mình chưa thấy nó trưng cầu dân ý gọi là đặt một cái tên nước gọi là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bởi vì đó biết bao nhiêu người đâu có muốn tiến lên cái xã hội xã hội chủ nghĩa đó đâu nên nó đi ngược lại cái hạnh phúc của người dân rồi nó đi ngược lại cái hạnh phúc của người dân kinh hoàng cái cái cái thời đó rồi uh, nó tiến lên không nổi rồi người dân phải ăn bo bo rồi khoai sắn mỗi ngày thời đó là TV phải ăn khoai sắn đói lắm lúc đó đói bụng lắm ghê gớm thì tới năm năm 86 ờ, nhưng mà TV đã đi vượt biển rồi vượt vượt biển vào năm 1977 rồi cuối năm 1977 rồi thành ra phải nói mình sống chỉ có hai năm hai năm rưỡi thôi hai năm rưỡi gần ba năm đó là mình đã mình thấy mình không thể nào mình chịu nổi đó. cái này tivi nói thật chỉ biết anh chị em nha tivi xin thưa thật đó là tivi có một người có một người bồ đó một người bồ đó thì một bạn gái đó thì khi mà quen với TV256 đó là năm 1976 thì 76 thì TV đặt xe ba gác rồi mới chuyển đổi rồi thành cái nghề mà bán thuốc tây thì có người chị cũng hàng xóm đấy chị nói em ờ, đặt xe ba gác khổ quá thôi đi bán thuốc tây với chị đi bán thuốc tây của bộ có lời lắm á thế là chị rủ ra ngoài ở Nguyễn Huệ đó Nguyễn Huệ mà nơi có những cái giải kiosk mà nhỏ nhỏ đó thì TV mới bắt đầu bán thuốc tây thì bán thuốc tây đó thì mới gặp được cái cái người bồ quen với người bồ của mình đó thì người bồ đó là hiện tại cũng là bà xã của TV luôn á mà hai vợ chồng lại là sống tới bây giờ đó sống cái bây giờ là coi như là vợ chồng cũng đã là uh, 77 40 năm rồi TV và bà xã sống nhau đến 40 năm rồi đó 40 năm và vẫn còn uh, sống với nhau và mà nói thiệt uh, mình vẫn nhớ bà như thường bà đi xa một tí xíu là mình nhớ rồi hiểu không ừ. sống nhau nó có tình nó có nghĩa nó có đại khái là vậy thì ờ, mình muốn cái chuyện tội nghiệp là như thế này là trước khi mà khi mà quen với bà đó TV nói thẳng với một câu với bà đó bây giờ chúng ta quen với nhau thôi chúng ta yêu nhau thật sự nhưng mà em đừng bao giờ em nghĩ rằng là anh sẽ cưới em nha mình nói một câu đó bây giờ em ờ, có thể em bỏ em bỏ anh ok được được chúng ta cắt đứt quan hệ với nhau đi còn chúng ta quen thì chúng ta phải biết rằng chúng ta không bao giờ cưới nhau tại vì anh không thích sống trong cái chế độ này anh anh không thích mà con anh nó trở thành những cái tơ, những cái đứa con cộng sản như vậy những cái con mà được mà mà đảng bác dạy rồi toàn là bắt buộc không lúc đó là tôi, tôi hiểu được là cái nền giáo dục của nó là trong đó là nó phải dạy ra thử hỏi hãy mà uh, cầu nguyện đi cầu nguyện cho Hồ Chí Minh đi thì cô giáo mới phát cục kẹo cho ăn đừng có cầu nguyện Chúa cầu nguyện Phật gì đó thì nó nó không có kẹo đâu mà cầu nguyện Hồ Chí Minh là cô giáo phát cục kẹo cho ăn rồi trong những cái bài học rồi giết uh, 10 thằng lính Mỹ rồi cộng với năm thằng nữa là bao nhiêu thằng những cái bài học mà nó trong sách sách giáo khoa như vậy làm sao mà TV nghĩ rằng mình có một cuộc sống mà vợ chồng với con cái mà hạnh phúc được TV nghĩ là không bao giờ mình sống trong cái xã hội này mà mà mình mình chấp nhận được hết thành ra trong đầu mình cái tư tưởng nó có đấu tranh nó nó thể hiện từ cái lúc đó rồi mình không chấp nhận được thành ra bà xã bà thương mình quá rồi bà cũng chịu thôi bà xã bà thương mình quá bảo nó chịu thôi bây giờ ok nhưng mà mình đó mình mình là một cái kẻ gọi là có trách nhiệm mình thương nhau thật sự chứ mình không có bao giờ mình có có chơi cái trò mà gọi là uh, ờ, trúc mã truy phong mình mình không có chấp nhận cái điều đó thành mà mình mình vẫn là trong sáng mình giữ cho đến ngày cưới thôi đến lúc đến lúc đó, ba thì vì hai năm sáu đó mới mới nói rằng là đó bây giờ chúng ta uh, ba quyết định là đi vượt biên tại vì đó nó bắt TV256 phải đi thanh niên xung phong hoặc là đi về quê lập nghiệp hồi hương đó thì ờ, TV256 nói ok tôi đi ờ, lập nghiệp hồi hương ở dưới ờ, cây gừa Tắc Văn rồi thế là nó không có bắt TV thì TV256 mới theo ba rồi mới về với cây gừa rồi Cà, Cà Mau đó rồi mới bao nhiêu vốn liếng rồi mình mới mua được cái, cái con tàu mà vỏ lãi con tàu vỏ lãi thì nó có đoàn dài nhưng rồi nó dùng cái dùng cái máy gọi là đuôi tôm đuôi tôm rồi mình mới đi vượt biên thôi thì đó nó đó nó tạo nên một cái nền kinh tế công nông trường không? rồi rồi nó làm cho cái đất nước rồi là lụng bại đi hợp tác xã nông nghiệp rồi đó thành ra không ai chịu làm không ai chịu làm thì tự nhiên đất nước phải nghèo rồi một cái đất nước mà hễ mà mình làm việc mình cũng chia đều lương như vậy nó không có work nó mình có thể nói thẳng là cha chung không có ai khóc khi mà cha chung thì không ai khóc thành ra ra đồng không chịu, chịu ai làm việc mình mình biết mình lãnh lương cũng như đó tội giặc tội giặc thì mình làm việc cho nhiều mình là làm việc cho nhiều mà lương cũng như đó không ai muốn làm việc hết thế là cha chung không ai khóc làm cho cái nền kinh tế của Việt Nam mình nó nó sùng bại đi nó, nó người ta trở thành cái nó nghèo khổ rồi bắt đầu nó quá nghèo nó kiệt quệ rồi nó kiệt quệ rồi thành ra cộng sản mới nhìn lại là thấy sao mà cái nền tư bản nó giàu quá là người ta đi vượt biên vượt biển rồi người ta gửi tiền bạc đồ quá nhiều thì mới nghĩ lại làm ăn gọi là cá thể thử như thế nào trở lại cái nền tư bản như thế nào trở lại cái nền tư bản mà thời miền nam mà giàu có đó thì họ trở lại cái nền tư bản và họ thấy đất nước nó có phát triển ra nó nó có tốt đẹp Đúng không? nhưng mà nó rất là đau thương nó chỉ có cởi mở kinh tế thôi nó nó nó không đúng thành ra đất nước mình nó khổ tới bây giờ nếu mà thời đó mà những người cộng sản mà biết cởi mở mà thành ra cởi mở luôn cả chính trị thì dân chúng ta không có khổ như vậy phải dứt khoát hoàn toàn thì thì được họ chỉ mở nửa chừng thôi họ chỉ mở là kinh tế thôi là, là họ cho là kinh tế tự do chứ sự thật ra không phải là kinh tế tự do đâu mà nó có theo cái định hướng chủ nghĩa đó định hướng xã hội chủ nghĩa cái đó mới chết người đó thì nhớ lại khi mà mình ờ, sau cái diệt cộng mà cưỡng chiến miền Nam đó rồi họ cũng có bầu cử phải không họ có bầu cử và họ người người đưa cái người mà ra ứng cử đó cái nhớ là toàn là những người thất học không à. thì trong đó có có cái ở ngay Sài Gòn ở đơn vị Sài Gòn đó có người uh, ứng cử đại biểu quốc hội đó là bà bà Lê Thị Thiêu nếu mà anh chị em mà, mà ở trong Sài Gòn thì chắc chắn biết cái câu chuyện nghề nghiệp là hút rác đó hút rác mà ứng cử đại biểu quốc hội rồi cũng đậu lúc đó nó, nó trò toàn ra nó đem những cái người gọi là vô sản tại vì cái chủ nghĩa cộng sản là nó nó đặt trên cái hai nền tảng là vô sản chuyên chính và uh, nền kinh tế tập trung công nông trường chủ nghĩa cộng sản là như vậy mà nó thực hiện chủ nghĩa cộng sản là từ lâu rồi như vậy đó là là anh phải là người vô sản để mà cướp chính quyền và khi có chính quyền rồi là cái cái phải tạo nên nền kinh tế tập trung là mọi người đều làm việc là, là chung với nhau hợp tác xã và lãnh lãnh lương rồi là đồng điều không có không có ai gọi là là là là lương cao hơn ai đại khái nó nó, nó phân chia gia cấp lạ lùng như vậy rốt cuộc không ai chịu làm việc hết rồi rốt cuộc đất nước gọi là tan hoang phải phải chịu đói thôi thì khi đói quá nhưng mà cái cái điều mà khổ sở đó của đồng bào miền Nam đó là tại họ họ bị đưa vào tất cả những cái chính sách rất là tàn độc thứ nhất là chính sách cải tạo nè là là lấy đi của cái người mà cha trong gia đình rồi bỏ trong tù mà không biết ngày về nữa rồi người tù không bản án đó. chính sách cải tạo rồi chính sách uh, đánh tư sản bại bản rồi uh, chính sách gọi là thanh niên sung phong rồi chính sách uh, kinh tế mới rồi là bỏ nhà đi kinh tế mới thì nó sẽ không làm khó dễ mà tới hội kinh tế mới thì người ta nói rằng rừng thiên nước độc họ bỏ về hết họ bỏ về hết họ ngủ lên khên ở Sài Gòn hỡi mà nhà có mà ờ, ở có cái mái hiên rồi có cái nền gạch băng ờ, gạch gạch bông đó mát đó rồi họ nằm đó họ ngủ rồi họ sống tạm bợ cuộc sống tạm bợ như vậy tại vì từ từ kinh tế mới mà họ về nhà không được nhà đã bị người ta chiếm rồi tất cả người Sài Gòn là như như như vậy hết á nhà là bị bị chiếm ừ, trưng thu hết rồi tại vì họ họ tàn ác lắm họ tàn ác lắm họ nghĩ rằng cái người dân họ nghĩ rằng họ đi kinh tế mới là giống như họ thoát chết vậy đó còn mấy cái mấy cái gia đình giàu có khác á, thì bị bắt bỏ tù rồi cũng giết chết thôi thực thay thì thôi họ họ bỏ nhà cho nhà nước lấy đi rồi họ đi kinh tế mới mà tới hồi kinh tế mới thì nó thật là rừng thiên nước độc tại vì nó không có trường học rồi nó nó không có y tế rồi ừ, người dân không làm gì được người dân mà sống ở trong đó rất là cô độc mà bây giờ bệnh hoạn cũng không biết làm sao hết thành ra người ta phải phải bỏ hết rồi người ta về Sài Gòn cái sự thật là cộng sản là không có phải là đổi mới đâu nghe nó là đổi cũ á miền nam người ta đã sinh hoạt tự do như vậy rồi miền nam đã có cái nền kinh tế rồi là là thị trường như vậy rồi tư bản rồi, thị trường cũng giống nhau thôi, nhưng mà khi mà Việt Cộng nó đặt ra kinh tế thị trường nó rồi theo cái định hướng xã hội chủ nghĩa thì nó khác chỗ định hướng thôi và yeah. Thằng ngu trả tiền bằng thằng khôn Thằng giỏi bằng thằng dở Thằng làm nhiều bằng thằng làm ít à, Thì làm chó chi cho mệt Thì cái đất nước cha chung không ai khóc rồi nó, nó tự nhiên nó, nó, nó, nó nghèo Không ai làm việc hết Mà phải nói là Trong cái làm việc nó có sự phá hoại nha nó, Người dân đó phá hoại khủng khiếp luôn tại vì người dân không có ưa cái xã hội chủ nghĩa người dân không ưa cái cộng sản thành ra mỗi người cứ cứ cứ cứ phá hoại thôi rồi nó làm theo cái tập tục nó nó nó quen luôn không cái tập tục nó, nó, nó cái thói quen nó thành vô cảm phá hoại luôn rồi khi mà TV256 về trong nước nó mới thấy người dân ở tuổi ủa tại sao mà nhà nào nhà nấy cũng quét bụi ra ngoài đường không à quét rác á vét rác cái quét ra ngoài đường cho bụi nó <laughs> bụi nó ra ở ngoài ngoài xe người ta đang chạy thí dụ nhà mặt đường nó quét rác ra trước mặt vậy đó. quét bụi ra cho cho thiên hạ hửi chơi vậy đó mà không phải không phải là một nhà không á tivi thấy nhiều nhà lắm nhiều nhà cũng đều xử sự như vậy cứ hãy quét là quét bụi ra ngoài đường chứ không phải là quét bụi gom vô rồi mình đổ rồi còn rác á để đầy đường á ở trên ờ, cầu kiệu đó miên mấy đống rác rồi ở chi lăng nữa nhiều cái chỗ mà tivi thấy rác đầy thành phố không biết bây giờ thì như thế nào kinh hoàng một cái đất nước như vậy làm sao mà phát triển được Nhớ mà thằng Việt Cộng đó thì nó không làm nó không làm bất cứ cái gì hết đó nó không làm bất cứ cái gì để mà làm tốt đẹp cho người dân đó. nó thiệt á tôi mới thấy nổi cái đường xá nó cũng không có làm được nữa chứ đừng có nói nó không có làm được bất cứ một cái gì mà tốt đẹp cho người dân nữa. nó chỉ biết là ăn cướp và ăn cướp thôi nó nghĩ tìm mọi cách để mà ăn cướp cái tài sản của người dân thôi nó sống bằng tiền cướp của người dân thôi quý anh chị em đó thấy rõ là cái ông mà Trịnh Xuân Thanh nhớ không ông mà uh, ông Nguyễn Phú Trọng ông đòi bắt rồi bây giờ chạy qua bên uh, bên Ba Lan gì đó rồi bây giờ bị bắt đấy. ổng là trong cái đường dây dầu á đường dây mà dầu hỏa đó ừ, đường dây dầu hỏa mà ông nói ra ông kể ra là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm áp phe ở trong đó là họ lấy tiền bán dầu của của đất nước mình thí dụ 100 đồng á một một một tấn dầu đi thí dụ ờ, họ họ có 100 tấn đi thì phân nửa đó là họ họ ăn cắp ra rồi họ ăn cắp tới phân nửa cái dầu là rồi rồi họ bán với giá có có phần nửa luôn thì làm sao mà đất nước mình không lỗ được dù mình có mỏ dầu chẳng bị khai lỗ hết rồi mình đó mỏ dầu cũng khai lỗ điện cũng khai lỗ cái gì cũng lỗ hết đó tất cả những công ty nhà nước đó là đều bị lỗ hết đâu có công ty nhà nước nào mà làm làm giàu đâu tất cả công ty nhà nước lỗ hết rồi lỗ bán lậu mà ở ngoài biển đó, đó sự thật đó, ông ông ông ông thanh ông tố cáo là ông là một người làm việc ở trong cái cái cái pv là petro đó là là hãng mà dầu mà đó là petro việt nam đó. thành ra ông kể là những cái buôn lậu khủng khiếp như vậy cái bởi vì ngành nào cũng cũng giàu cũng lỗ hết nhưng quý anh chị thấy cơ sở mà dung quốc không cái dung quốc đó là mình lấy dầu ở ngoài biển ra rồi mình mới mới gọi là à, lọc dầu lên mình để mà biến ra xăng xăng để mà để mà chạy xe rốt cuộc mình mình có tốn vô mình có thấy giọt xăng nào từ từ Trung Quốc đâu từ, Trung Quốc đó nhà máy lọc dầu ở ở Trung Quốc là ở ở miền Trung đó chả thấy gì mà tốn biết bao nhiêu tỷ bạc bao nhiêu tỷ bạc cũng đầu tư trong đó rồi là cha con <laughs> rồi là liếm ờ, người nào cũng giàu có chúng ta thấy tại sao mà chúng ta bây giờ có đất nước chúng ta cái số giàu nó nó nó cao quá đi có thể mình nói là 5% già, giàu đó là năm có thể 5% dân số là là giàu gọi là có thể đại gia đó. Nhưng mà 95% dân số là là sống cái cuộc đời nghèo khổ. Cái khoảng cách khoảng cách giàu nghèo nó nó cách xa lắm, nó không phải giống như nước Mỹ. Nước Mỹ là khoảng cách mà trung bình là nhiều nhất. Thành ra con người ta nó giàu điều hết trơn ấy Ờ, tham nhũng quá nhiều lấy tài nguyên bán mà đại khái là như vậy ừ. ô trung quốc là ở quảng ngãi hả cảm ơn bạn ờ, thái thanh nha tv biết là miền trung mà không có nhớ là ừ, như thế nào mà nhà máy nó cứ chạy lên chạy nó cứ nó cứ uh, hư rồi nó quợt rồi nó hư nó quợt mà tốn hàng tỷ đô la mới đầu thì nói lập nhà máy Dung Quốc chỉ tốn có khoảng 700 triệu thôi mà mai mốt nó lên tới ba hai ba bốn triệu luôn á mà người dân cũng không được được ờ, uh, hột dầu nào mà phải cứ nhập cảng dầu từ ở nước ngoài vào rồi nhập cảng nhiều quá rồi cái rồi cái lên giá điện lên giá xăng lên giá nước Ôi, cái chế độ này nó muốn làm gì nó làm thôi nó không có biết rằng là người dân đau khổ đến mức nào mà tiền lương thì của người dân thì thấp thè thấp tè hơn tất cả các quốc gia chung quanh đó, đó. người Việt Nam là lương là thấp nhất đó. nó nó làm như vậy đó nó làm như vậy hỏi hỏi có phải là mình đang sống nô lệ trên cái đất nước của mình không rõ ràng là mình đang sống cái, cái nô lệ trên đất nước mình mình phải mình phải làm bằng xương, bằng máu của mình, bằng mồ hôi của mình. Mà rốt cuộc mình được gì? Mình mình không được gì hết. Mình muốn mua một căn nhà cũng không có nữa. Giỏi lắm là anh ờ, để dành tiền anh mua được chiếc xe máy. Mình tại sao mình thấy những cái cảnh bất công nữa đó TV kể câu chuyện TV hai vợ chồng TV qua bên nước Mỹ là 1978 đúng một tháng sau là TV 256 có cái chiếc xe gọi là Pontiac chiếc xe hơi Pontiac là là cáo chỉ luôn mới lắm là xe có 9 năm thì vẫn còn mới thôi máy chân vẫn còn tốt và chạy rất là ngon đấy. là TV vượt biên ha mới đặt chân đến nước mỹ là cái ngày đặt chân đến nước mỹ là ngày sau rồi đi làm liền tại vì người bảo trợ tốt đó họ kiếm việc làm cho mình và trong một tháng sau là hai chồng mua chiếc xe mới họ không có nhờ sự trợ giúp từ của chính phủ mỹ nha TV256 chưa từng là nhận tiền trợ giúp của của chính phủ Mỹ tại vì hai chồng có việc làm liền thôi và và mình ra đó là mình mình sống được rồi mình cũng nói ngay là nhờ mình có tiếng Anh mà căn bản mà thời mình học trung học đó mình học trung học rồi mình chọn Anh văn đó thì mới vừa qua là mình mình học cái bằng mà lái xe liền liền rồi rồi là mình thi đậu rồi mình mình lái được thôi mình lái rồi bắt đầu mình mới bắt đầu mình mua xe thì trong vòng một tháng mà mình mua được chiếc xe hơi rồi nhà cửa thì mình ở lại cho có 90 đồng một tháng nè à. rồi mình xử mình so sánh cái đất nước mình như thế nào đồng bào mình phải tốn bao nhiêu thời gian để mà mua được cái căn nhà đấy mua được chiếc xe hơi đấy khi mà mình thấy như vậy đó là là mình khổ mình sống thì sung sướng vật chất thiệt nhưng mà cái tâm mình khổ lắm cái tâm mình mà mình không làm cái ích lợi gì cho quê hương mình đó, mình cảm thấy mình mình là người có tội thành ra tất cả mà những việc làm cho thi hai với hai năm sáu từ uh, mấy chục năm nay coi như bốn chục năm nay là làm không công quý anh chị em phải hiểu những người hải ngoại này họ làm việc cho cái đất nước việt nam ấy, không có ai trả một cái đồng lương nào cho họ TV256 viết rồi là hàng ngàn bài viết mấy chục ngàn bài viết có thể có tại vì mỗi ngày TV cũng viết cũng hai ba bài mà trong suốt trong suốt mà từ năm à, mà mà 95 cho đến bây giờ thành ra mình chịu không nổi mình nói đây là cái trách nhiệm là bổn phận của mình bổn phận của mình làm sao mà để mà giúp đỡ những người trong nước có một cái cuộc sống tốt đẹp giống như hải ngoại này tại vì mình cũng nhớ rằng là cái đất nước mình rất là thần tiên cái đất nước mà thời mà miền nam việt nam cộng hòa đó tv nói thật trong trên thế giới này quý anh chị đi khắp nơi trên toàn thế giới gần như là không có thấy được thiên đàng giống như cái đất nước mà miền Nam Việt Nam mà mình ở phải nói đất nước Việt Nam miền Nam nó thanh bình lắm mà nó vui là ghê lắm nó vui khủng khiếp luôn á thì mình chỉ nhớ lại cái cái cái cái thời mà mình mình ở thời Việt Nam Cộng Hòa nó vui lắm nó tạo cho đủ thứ cái cái cái cái cái trò chơi mà mình mình mình tự nhiên mình nhớ đến cái quê hương mình mà mình muốn trở lại để mình thăm cái căn nhà mình với thăm bạn bè mình để bạn bè mình chơi từ bắn bi rồi tạc hình rồi tạc lon rồi nó đủ thứ trò chơi và mỗi năm mà đến tết đến là nó lì xì rồi nó đốt pháo <laughs> rồi nó phá phá phách được thì thời mà con nít của mình đó mình thấy cái xã hội cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó nó giống như là cái thiên đàng hết mà không có một quốc gia nào có bởi vì có thể người ta mê mê sống ở Việt Nam là như vậy người ta rất là mê người ngoại quốc mà người ta biết được cái cái phong tục cái văn hóa rồi cái những cái món ăn của mình đó người ta mê lắm ngay cả hải ngoại này đó bởi vì người ta thấy ừ, người Việt Nam lạ quá mang lại một cái cái cái cái sắc thái văn hóa mà người Việt Nam rất là hiền lành cái, cái, cái phải nói là cái nền văn hóa của mình là người Mỹ học phái lắm Đúng không? chứ không phải là sau này đâu sau này mà Việt Nam về sau nữa đó thì nó nó, nó học cái thói mà của chủ nghĩa cộng sản thì nó khác ấy. Nó, nó, nó, đánh lộn rồi nó chửi lộn rồi nó giết người rồi nó trầm cần sa ma túy rồi sao thấy nó nó, nó lộn xộn lắm chứ phải như mà khi xưa đâu dạ chào uh, chữ mai anh anh mai nha chữ ừ, hỏi chữ sự thật thì mình có rất nhiều cái câu chuyện để mình mình nói ừ, mà mình nói hoài không hết thôi thì một phần thì TV muốn chia sẻ với quý anh chị em đó thì uh, đối với TV 2256 ít người không sao hết một người cũng được yeah. sự thật thì mình không có bao nhiêu người nhưng mà nhưng mà sau khi mà mình mình làm cái cái video xong đó thì mình để lại cho những người khác nữa những người khác họ họ nghe được những cái sự thật mình mình nói và và TV cũng muốn tìm hiểu những cái sự thật mà quý anh chị em ở trong nước quý chị em ờ, ở trong nước mà hiện tại nghe TV256 nói ờ, đánh cho TV số 1 thử đây tại vì TV muốn rằng là ở trong nước cũng có tiếng nói ở trong cái cái cái cái, cái, cái chương trình này nếu mà quý anh chị em gọi điện thoại lại với TV256 TV vẫn phát phát âm của cho quý anh chị em nói ở trên cái diễn đàn này nhiều nhiều người trong nước họ muốn lên tiếng để để, để bày tỏ họ muốn tiếng nói của họ để nhưng mà rốt cuộc họ họ sợ họ xuất hiện thì họ, họ không đồng ý nhưng mà họ nói họ gọi thì quý vị mà gọi cho TV256 mà muốn mà chia sẻ điểm nào hoặc là về cái tranh luận về cái sự thật như thế như sao TV chấp nhận hết á nếu mà quý anh chị gọi là TV có đây đây nè uh, messenger đó gọi thì thì ờ, TV để quý anh chị em nói trên diễn đàn nếu mà mình mình muốn nói điều nào mà mà có thể mình không đồng ý với T256 hoặc là mình muốn chia sẻ điều nào cho cho mọi người trong diễn đàn thì đều được hết nha. Ừ. tôi thấy rất nhiều đu càng bỏ chạy à, đúng là có có một vài người đu càng á, nhưng mà à, bạn ờ, Nguyễn Minh Hiếu đó phải rằng là mình phải nghĩ những người mà đu càng máy bay đó thì họ có cái lòng can đảm của họ đó họ không sẽ chết đâu à, anh, anh Hiếu thấy rõ điều đó không giống như TV256 TV vượt biển đó đến lúc đó có có người em đó thì quả sạc là họ có sợ chết thiệt á họ nói không có không có bây giờ mà đi ra biển nữa là chết tại vì mới rồi ngay cửa biển là nó sống nó đánh rồi nó sống nó đánh nó ngập cái cái cái cái cái ghe rồi làm sao mà đi biển nữa cho chết thôi thế mà cả nhà quyết định rồi là quyết định chết ngoài biển thấy không ba tv nói ờ, chết ngoài biển mát thôi trước sau chúng ta cũng chết chúng ta quay đầu về sống với cái xã hội chủ nghĩa này trước sau chúng ta cũng chết thành ra mình chọn cái con đường đi đó là những người can đảm đừng có nghĩ rằng những người đu càng máy bay đó là không can đảm đâu đu càng máy bay dễ chết lắm máy bay mà cái sức quạt gió nó mạnh làm sao mà làm sao mà chịu nổi rồi rồi cái máy bay đó nó chạy ra ngoài hải phận quốc tế mà mình đu cần máy bay đuổi là mình mình cái tay mình yếu quá rồi cái rồi là mình chịu không nổi rồi mình rớt xuống giữa biển mình phải tội nghiệp những người đó những người đó và mình phải biết đó là những người can đảm họ mới dám làm chuyện đó thôi đồng ý là họ thua cái cuộc chiến nhưng mà không phải là để mình sỉ nhục họ mình sỉ nhục những người chiến thắng thì đúng rồi. tại vì đó nước mỹ cũng có một nội chiến mà. mà sau khi nội chiến đó người ta biết thương nhau người ta cho ngựa rồi người ta cho đồ ăn rồi người ta cho cả tiền bạc nữa cho về với vợ con người ta không bắt cuộc chiến mỹ đợi nội chiến mỹ cũng kinh hoàng lắm đổ máu lắm mà họ không có bắt nhau một người nào họ không có bắt tù với nhau cũng mình đó, mình bắt hàng triệu người đi học tập cải tạo gọi là nó tù nó, nó nó không đúng đâu à, Nguyễn Minh Hiếu nha hiểu không mình tại vì mình mình nghe khi mà từ nhỏ tới lớn mà mình nghe cái chuyện đu càng máy bay mình thấy làm một cái cái cái cái, cái trò cười là những cái kẻ mà thua những kẻ thua chạy rồi nó có những những cái lời nói giống như là là thắng làm thua vua mà thua làm giặc mình mình mình mình cứ nghĩ rằng là những người anh em của mình làm giặc giặc không à thành ra đó nó không có chuyện giải quyết nó không bao giờ chúng ta thấy mà có cái sự hòa hợp mà hòa giải dân tộc mà thật sự xảy ra nó toàn là những cái cái cái, cái hòa giải đó là nó đến từ nhà cầm quyền nhà cầm quyền muốn hòa giải thì nó trở thành hòa giải thôi nó không phải nó không không phải là đến từ TV 256 là mình tha thứ hay là mình không tha thứ nhà cầm quyền làm tốt đẹp thì tự viên TV 256 yêu nhà cầm quyền mình là dân mà nhà cầm hiện tử làm tốt đẹp thì bảo đảm TV 256 nữa. yêu cái nhà cầm quyền chống làm cái gì không bao giờ có tư tưởng mà chống nhà cầm quyền đâu chỉ có nhà cầm quyền nó là tội ác thành ra mình phải chống và mình làm cho nó sụp đổ mình phải bắt nó phải bỏ đi cái chủ nghĩa cộng sản và sự thật đó là cái cách đấu tranh của TV256 đó là đấu tranh về tư tưởng nó không phải là đấu tranh về súng đạn TV đâu có phải khuyến khích mà mà mang vũ khí lại mà bắn những người cộng sản rồi rồi đánh rồi cướp lại chính quyền đâu không có cái TV256 muốn là tất cả những người cộng sản đó hiện tại đó vẫn tiếp tục cầm quyền đi. Nhưng mà làm ơn giải tán cái đảng cộng sản. Giải tán đảng cộng sản là biết là chắc chắn là anh từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản, anh tiếp tục cầm quyền là chúng tôi hỗ trợ anh. Chỉ nhiêu đó thôi. Tại vì tôi biết cái chế độ cộng sản này nó hại dân hại nước và cái chủ nghĩa cộng sản này nó không bao giờ nó mang cái điều tốt đẹp đến cho người dân sự thật là vậy chúng tôi không cần phải lật đổ các anh mà các anh phải thay đổi từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản đi biết nó là lỗi thời rồi xin lỗi người dân trong cái thời gian đã qua chúng tôi cũng không cần anh phải phải phải xuống quyền xuống chức nữa nhưng mà phải các anh phải chứng tỏ các anh là những người không còn nối tiếc cái cái cái chủ nghĩa cộng sản nữa giải tán cái đảng cộng sản cái tên gọi của nó giải tán cái tên gọi cộng sản đi người dân chỉ cần đơn giản như vậy thôi và quý sẽ không thấy người dân chống đối biểu tình nữa tại vì các anh đã chính thức gọi là giải tán cái đảng cộng sản này và chú anh biết rõ rằng cái đảng cộng sản này là hiện giờ cái đảng cộng sản là treo đầu dê mà bán thịt chó hôm nãy giờ tv năm sát cắt nghĩa cho quý anh chị em bằng chứng nó rõ ràng các anh mới dịch vô đầu là các anh gọi là áp dụng cái nền tảng cộng sản là vô sản chuyên chính và nền công kinh tế tập trung công đông trường đó là hai cái chủ thiết cái nền tảng của các anh mà bây giờ các anh bỏ rồi cộng sản các anh bỏ rồi mà các anh chỉ còn mang cái tên đảng cộng sản thôi cái đó là điều treo đầu dây bán thịt chó mình đã bỏ cái chủ nghĩa cộng sản rồi mình đã bỏ nền kinh tế thị trường rồi mình đã bỏ cái nền kinh tế công nông trường rồi mình đã bỏ đi cái cái nền uh, vô vô sản chuyên chính rồi bây giờ đó thằng nào cầm chính quyền cũng là giàu giàu có hết thằng nào cầm chính quyền cũng là giàu có thằng nào cũng bạc triệu đô la có người lên đến bạc tỷ đô la bạc tỷ đô la cũng là những người săn sao của cộng sản thôi đừng có các anh nghĩ rằng chúng tôi không biết thành ra những tên cầm quyền nào bây giờ cũng làm như là khóa học hết thằng nào cũng là tiến sĩ hết tiến sĩ kỹ sư giáo sư toàn là mang cái danh hiệu mà mà mà đi ngược lại thời xưa không à đi ngược lại thời xưa các anh bầu cho bà thị ờ, ờ, bà bà lê thị thiêu không lê thị thiêu mà mà tv nói là ứng cử đại biểu quốc hội ờ, mà bả cái chức danh của bà là hút rác đó. bà hút rác mấy chục năm rồi bà làm các anh gọi là tôn trọng những cái người gọi là là là bằng cố đông rồi các anh đưa lên để mà cầm quyền nó gọi là vô sản chân chính đó đó là cái cộng sản đó mà mình bây giờ mình đã từ bỏ nó rồi bây giờ thằng nào cũng là giàu có mà mình lên mình mình cũng giống tư bản rồi đâu có khác gì đâu mà mình đã giống tư bản thì mình phải bước thêm một bước tiến can đảm nữa là từ bỏ cái đảng cộng sản này để trở thành một người tư bản không ai chống đối anh hết mà các anh là những người anh hùng nữa các anh là anh hùng của dân tộc tại vì các anh dứt khoát được cái chủ nghĩa cộng sản là chúng ta thắng rồi những những người đấu tranh đã thắng rồi thắng là các anh đã vứt đi cái cái chủ nghĩa cộng sản các anh trở thành người Việt Nam người Việt Nam là người Việt Nam và chúng ta tôn trọng các anh và chúng tôi yêu mến quý mến các anh như vậy đó đó bạn ờ, Nguyễn Minh Hiếu có nghe TV nói xin lỗi nha cho nên TV xin lỗi cái đó là nó nó thuộc về cái bản tánh của mình rồi mình mình thấy một cái sự việc mà mà anh nói ờ, cái việc mà những người mà ờ, đu càng rồi bỏ chạy nó làm cho khi mà mình đọc mình thấy được cái cái sự phẫn nộ thành ra TV cũng xin lỗi quý anh chị em sự thật mình cũng không muốn mà nó gì cũng tự nhiên nó lên bây giờ tự nhiên mình nhớ ra thì mình thấy nó nó nó, nó, nó kỳ nó hơi kỳ rồi tự nhiên mình nổi nóng lên mình mình nhớ đến cái những cái lời mà đu càng máy bay rồi đó nhục mạ những cái người mà mà người ta phải bỏ nước ra đi mà tại vì không có hiểu rằng là cái người bỏ nước ra đi nó khổ như thế nào khổ khổ lắm Chẳng có ai muốn đi Cái nơi mà tốt đẹp nhất là cái nơi mà Quê hương của mình Cực chẳng đã người ta mới đi thôi Người ta sống cái cuộc đời không có tự do Người ta phải đi thôi bởi vì cho TV hai năm sáu đó mỗi ngày ăn hai chén cơm thôi TV chịu đựng được nhưng mà đừng có mất tự do là TV không chịu đựng được TV có quyền nói những gì mà TV nói TV có quyền nói những gì mà TV nghĩ là đúng chứ mình, mình nói chuyện cái là ngược lại tí xíu là nó bỏ tù mình rồi hoàn toàn không có tự do uh, tín ngưỡng tự do tôn giáo không có tự do ngôn luận gì hết rồi làm sao mình chấp nhận mình mình sống trong đất nước như vậy làm sao mình mình dạy con mình được con mình mà để cô giáo dạy rồi là phải bắn giết thằng mỹ này thằng mỹ nọ rồi cộng lại bao nhiêu đứa vậy vậy gì mà kỳ cục vậy đó bởi vì thành ra mới có ngày hôm nay nè đến là cái cái hôm ngày hôm nay là cái ngày mà kỳ quệ nhất là của của đất nước mình mà nhiều người còn không hiểu ra nữa à, bây giờ một giờ 23 phút rồi nãy giờ nói nhiều quá mà không biết tôi xin lỗi quý anh chị em nha TV ờ, phải dừng lại nơi đây nha Cảm ơn quý anh chị em rất nhiều ờ, đã tham dự cuộc nói chuyện của TV256 Mình lấy tên hai TV256 cũng bình thường thôi Cái tên mình là là sự thật, nó không phải là tên gián điệp hay khỉ TV256 chỉ là là mình lấy tên là Trần Việt mà hai năm sáu thì mình cái nghề của mình làm về uh, à, RAM đó là ý làm về computer đó computer thì cái máy mà đầu tiên mà PC computer mà TV mua là 1985 86 gì đó cách đây mấy chục năm thì TV mua là cái máy rồi là PC rồi là uh, ờ, XT rồi là 256K memory trong cái nghề của mình thì mình để cái bút hiệu mình là 256 thôi tại vì hôm qua có cái cô đó cũng nói trời ơi lấy cái không có lấy cái tên gì hết trơn mà cái T T TV rồi 256 rồi cô nói cô nói là mình là người giả rồi không thật rồi cô không tin rồi này nọ thành ra mình cũng sẵn đây mình thưa chuyện với quý anh chị em là vậy thôi mình lấy tên là TV 256 thì cho nó dễ nghe thôi với mình quen rồi cái tên này là nó đã hai chục năm rồi tại vì tivi thường ờ, chơi ở trên bao ờ, thoát á bao thoát thì tivi cũng vẫn giữ một cái tên gọi là hai chục năm tivi hai năm sáu mình quen luôn còn mà cái nick mà Mỹ Linh Nguyễn á là có thể là hai mươi mấy năm ấy. mà đến bây giờ tivi vẫn dùng cái email đó có thể với anh chị em đó chắc là ít thấy khi nào mà người nào mà dùng email mà hai mươi mấy năm đâu Mỹ Linh Nguyễn đó là hai mươi mấy năm ấy, vẫn dùng tiếp dùng tiếp tiếp tục sử dụng cái email đó quý anh nhà cho em gửi thơ mà Mỹ Linh Nguyễn ng mà s com là tv 256 nhận được đó sự thật như vậy thôi nói thật ừ, cái bút hiệu mình lấy tên là con gái thì bây giờ mình mình thấy không cần thiết nữa mình ở, ở stream mình không thấy cần thiết nữa con trai con gái cũng vậy thôi nhưng mà cái thời buổi đó có thể là mình lấy cái tên con gái thì nó có vẻ là nó người ta nó dễ nghe hơn người ta thích những người phụ nữ mà có thể nó nó nó, nó đấu tranh hơn thành ra mình dùng cái coi như là cái bút hiệu của mình thôi mong quý anh chị em à, thông cảm cho ha TV xin kết thúc buổi nói chuyện hôm nay nha mình á có sao mình nói vậy à mình không có chuẩn bị chưa bao giờ TV mà chuẩn bị là phải bài vỡ đâu đây nó mình thành ra nó có những cái điều mà <laughs> có thể là nó nó không được tốt biết không nhưng mà TV biết là cái tâm mình đó có sao mình nói vậy mình không có màu mè che chú che chuốt rồi che, chải chuốt rồi không có đó cái tâm mình có sao mình nói vậy thành ra phải hiểu là những cái lời mà tivi nói là những cái lời thật chứ không phải là những lời giả dối rồi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe và tivi kết thúc hôm nay chào chào tất cả quý anh chị em